Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ờ, tiếp tục theo dõi các ờ, video của SOS TV. Và ngày hôm nay là chúng tôi sẽ nói về một cái bản đồ mà chúng tôi phải nói đến. Đây chính là cái ờ, thứ ở trên vệ tinh mà các bạn có thể nhìn thấy. Đó chính là cái uh, vùng nguy hiểm nhất trên thế giới đó chính là biên giới liên triều mà tôi đã từng nói.

bạn có thể nhìn thấy đây chúng tôi có thể phóng to và sang bất kỳ một khu vực nào ở trên cái khu vực này bởi vì cái này cũng khá là gần thủ đô Seoul nhiều khả năng là ở khu vực này cũng chẳng có cái gì ngoài đồi núi ra đây hóa ra đây là đỉnh biên giới như thế này trong các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều khu phi quân sự ở đây đặc biệt nhất ở đây chính là cái nơi nguy hiểm cực khủng khiếp mà ở đây là cũng không có một bất kỳ một con đường nào chạy qua đây cả và ở đây duy nhất là chỉ có một con sông nó chảy qua thôi đó nhưng cái khu vực này chỉ có một con sông chảy qua các bạn có thể nhìn thấy như thế này nên là bên này là núi đồi núi là bên Hàn Quốc còn bên kia là bên Triều Tiên Bắc Triều Tiên Nam Triều Tiên là Hàn Quốc còn Bắc Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đó ở phía Bắc thì lại là như thế này tỉnh Quang Huy của Triều Tiên này. là Hàn Quốc Hàn Quốc Triều Tiên Hàn Quốc Gigopri đó tùy một nơi mà đây là nơi cái khu phi quân sự nhưng chẳng có gì nhưng mà ngoài ra thì cái này thì nó lại là liên quan đến cái vụ mà vũ khí hạt nhân cái thứ mà rất gần cái khu đấy và bên bắc triều tiên mới có còn nam thì chắc là không rồi nó là một cái rừng núi đồi trọng lóc như thế này không thể di chuyển được và do cái này nó dùng Google Map mà máy nó nặng quá nặng máy quá cho nên là chúng tôi xin ờ, dừng ờ, kết thúc video tại đây thôi chúng tôi xin dừng video tại đây thôi hẹn gặp lại quý vị và bạn ở video sau thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn à, hẹn gặp lại các bạn ở video nói về khu vực gần Đông Nam Á chúng ta Golden Triangle tam giác vàng các đón xem nhé bây giờ chúng tôi xin chào các bạn